Xin chào các bạn sau khi mình uh, vừa mới đầu được uh, uh, 10 đô rồi mình uh, mình uh, rút ra thì nó cho mình uh, 10 đô này thì uh, mình đem vào mình đánh future luôn thì uh, con mình đánh thử đây là con theta nha rồi mình đánh là mình kỳ vọng nó lên lại 12 thì à, ở đây các bạn có thể là đặt đặt dừng cắt lỗ à, mình đặt cắt lỗ là 10 10 à, đô nha còn à, này cho đặt lời cái này mình đánh uh, thử cho các bạn thôi nha đô Đó. thì ờ, nó lên cỡ chắc cỡ mười mấy rồi mình đăng rồi đánh uh, 30 đi bằng 30 đô đi 30 thì 10 à, đô ở đây 30 chắc là cỡ lên 10, 11, 12 là, là nó sẽ chốt lời cho mình rồi lưu lại đó các bạn thấy cái cái à, cái profit nào đó, ở đây khi mà con theta này nó lên tới đây thì mình sẽ chốt lời mà mình muốn kỳ vọng nó lên tới 11 đô đô năm đi 40 đô 50 đô đi thì cái này nó miễn phí mình cũng không quan tâm lắm cứ đánh lên đó đánh dài đi ăn thì ăn 50 đô thua thua 10 đô thế thôi rồi thì cái lệnh mình đã được thực hiện nha mình mua ở đây và nếu mà nó xuống tới đây thì nó tự động nó cắt lỗ mà thậm chí không cắt lỗ mình cũng hết tiền đâu có đánh nữa đâu rồi nếu mà nó lên tới đây thì mình sẽ ăn được 5, 50 đô thì 10 đô này là 10 đô miễn phí nha 10 đô miễn phí thì ờ, các bạn kích vào đây nè các bạn đào thì mình có để đường link bên dưới để mà các bạn uh, tham gia vào vào cái cái ờ, cái trang của Stogen này thì ờ, đào cũng nhanh thôi mình đào khoảng ba bốn ngày vậy mình có được 10 đô mà mình cũng không thường xuyên vào nữa tại vì cái này là 4 tiếng là các bạn sẽ vào đào một lần thì cứ 4 tiếng là một lần thì ngày các bạn nếu mà các bạn tích cực đào thì nó một ngày đào chắc được gần 10 đô rồi đấy nhớ à, đăng ký cái à, cái đường link của mình á thì các bạn sẽ nhận được 3 đô nha bạn nè bạn của bạn sẽ nhận được 3 đô khi đăng ký nè thì à, các bạn đăng ký vào đường link của mình nhận được 3 đô 3 đô còn 7 đô thì ờ, các bạn đào chắc cỡ ngày là xong rồi rồi xong vô quấn future luôn quấn nếu mà ăn thì chúng ta ăn được nhiều còn thua thì mình cũng đâu mất gì đâu rồi ngày vậy nha chúc các bạn may mắn